tác giả truyện tranh Nhật Bản Dự Ngôn, sống thần cực đại vào năm 2025. Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến thăm khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một bộ truyện tranh rất nổi tiếng của Nhật Bản, Tương lai mà tôi thấy, được coi là bộ truyện tranh dự ngôn chuẩn xác nhất, từng dẫn phát cao trào mua trên thị trường sách, thậm chí được trả giá 100.000 yên một bản. Vậy dự ngôn của cuốn sách này rốt cuộc là gì? chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu. Duyên khởi Tương lai mà tôi thấy được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1999, tác giả là Long Thù Lượng. Nhưng sau khi xuất bản cuốn sách này, tác giả lại triệt để đóng bút, rút lui khỏi giới truyện tranh. Vì sao? Hoạt hình Nhật Bản là một nền công nghiệp rất thành thục và phát đạt. Mỗi năm lại có một lượng lớn các tác phẩm mới ra đời, áp lực cạnh tranh cũng rất lớn Long Thụ Lượng từ năm 17 tuổi, sau lần đầu tiếp xúc với vẽ truyện tranh, đã cần mẫn sáng tác hơn 20 năm. Nhưng bà không giỏi vẽ tranh minh họa nên không có tiếng vang. Cuối cùng bà quyết định không vẽ nữa. Ngay cả khi tác phẩm Tương lai mà tôi biết năm đó khép lại, lượng tiêu thụ cũng rất kém, nên trên thị trường không có nhiều bản. Long Thụ Lượng đã viết trong truyện tranh này rằng bản thân bà có một loại công năng đặc dị có thể thông qua những giấc mộng mà dự đoán tương lai. Trên bìa truyện tranh, tác giả cũng liệt kê một số dự ngôn, chỉ là lúc đó không ai coi trọng. Tuy nhiên, kể cả bản thân Long Thụ Lượng không ai nghĩ rằng sau hơn chục năm trầm mặc, bộ truyện tranh này đột nhiên qua một đêm mà nổi đình nổi đám. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 14 giờ 46 phút do địa phương ở Nhật Bản, một trận động đất mạnh 9 độ Richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương phía đông bắc Nhật Bản. Đây là trận động đất lớn thứ năm trên thế giới, gây ra sóng thần cao 23 mét và khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ, 18.430 người chết hoặc mất tích, theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Khi trận đại địa chấn đi qua, những người trong tâm vẫn còn dư chấn, tình cờ phát hiện. Thảm họa lớn này đã được dự báo từ lâu, trên bìa cuốn truyện tranh tương lai mà tôi thấy có ghi Đại thảm họa tháng 3 năm 2011 mà trong đó cũng mô tả trường cảnh của trận sóng thần. Lẽ nào tác giả Lâm Thù Lượng đã biết trước sẽ phát sinh đại địa chấn tháng 3 năm 2011? Rất nhiều người muốn biết Lâm Thù Lượng rốt cuộc đã đưa ra những dự ngôn gì với hy vọng từ đó tìm ra manh mối, tránh được những thảm họa trong tương lai. Có một thời gian, tương lai mà tôi thấy đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng ai cũng muốn mua về đọc. Nhưng như chúng tôi đã giới thiệu, bộ truyện tranh này có doanh số bán khá ảm đạm trong những năm đó. Số lượng bản in có hạn nên nó khá hiếm trên thị trường. Thậm chí sau này nó còn được bán với giá 100.000 yên trên thị trường đấu giá. Nhưng cho đến thời điểm đó, người ta không biết Long Thủ Lượng rốt cuộc là ai, là đàn ông hay phụ nữ, vì danh tự ban đầu chỉ là bút danh và khi tác giả rút lui cũng chưa có tiếng tăm. Nhưng khi nó có lợi nhuận có thể khai thác, kẻ giả mạo liền xuất hiện. Một người tự xưng là Long Thù Lượng bắt đầu tiếp cận tạp chí để làm phỏng vấn, đưa ra các loại dự ngôn giả, chẳng hạn như núi Phú Sĩ Phun Trào vào tháng 8 năm 2021. Ngoài ra, những gì chúng tôi đọc được trên Internet nói rằng năm 1995, dự ngôn đến năm 2020, Nhật Bản sẽ xuất hiện một loại virus, nó sẽ quay trở lại sau 10 năm. Đây là một dự ngôn giả sau đó, ngay cả đài truyền hình giờ vàng cũng mời ông ta làm các chương trình và cá nhân này thậm chí còn tuyên bố chuẩn bị xuất bản một bộ truyện tranh dự ngôn mới. Đúng lúc này, Long Thù Lượng chân chính đã xuất hiện. Theo Long Thù Lượng giới thiệu, cuộc sống của bà rất truyền thống, rất đơn giản, không lướt Internet, cũng ít dùng điện thoại thông minh, nên bà không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sau này sự tình càng diễn càng cường liệt, các cháu trai và cháu gái của bà đã kể lại cho bà bà quá ngạc nhiên, cảm thấy cần phải thanh minh rõ và đưa ra một cách giải thích mới về dự ngôn của mình. Vì vậy, vào năm 2021, Long Thù Lượng đã hợp tác với nhà xuất bản Asuka để xuất bản cuốn Tương lai tôi thấy bản hoàn toàn. Nếu bạn nhìn vào bìa của hai phiên bản truyện tranh này, bạn sẽ thấy một số điểm khác biệt. Tại sao chúng lại được thiết kế theo cách này? Chúng tôi sẽ đề cập đến nó ở phần sau. Bây giờ chúng ta hãy nói về giấc mơ dự ngôn của Long Thù Lượng. Nhật ký của giấc mơ Nhiều người trong chúng ta có những giấc mơ khi đi ngủ vào ban đêm, trong đó rất nhiều là mộng mị mơ hồ, khó hiểu, thậm chí bị quên ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, những giấc mơ của Long Tù Lượng rất đặc biệt, cảnh mộng của bà thường rõ ràng và chân thực. Sau khi tỉnh dậy, chúng rất sống động trước mắt bà, một số giấc mơ thậm chí còn lặp lại. Một mặt, Bà cảm thấy những giấc mơ của mình rất đặc biệt. Mặt khác, để tìm tư liệu cho truyện tranh của mình, Long Tụ Lượng bắt đầu tìm một cuốn sổ tay ghi chép lại những giấc mơ của mình và đặt tên là Nhật ký giấc mơ. Bạn có thể nói, trời ơi, tại sao cuốn nhật ký này dày như vậy? Ở đó là gì? Hóa ra là bất cứ khi nào giấc mơ của Long Thừa Lượng ứng nghiệm trong hiện thực, bà sẽ cắt các báo cáo trên phương tiện truyền thông, kẹp chúng vào nhật ký của mình. Từ quan điểm này mà xét, giấc mơ dự ngôn của Long Thù Lượng thực sự không phải là thoảng qua như cơn gió. Và những giấc mơ dự ngôn này có gì đặc biệt? Long Thù Lượng nói rằng có một loại giấc mơ rất rõ ràng, minh xác. Ví dụ, vào ngày 24 tháng 11 năm 1976, bà mơ thấy tin Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc rock nổi tiếng của Anh Queen, qua đời vì một căn bệnh truyền nhiễm. Vào ngày 28 tháng 11 năm 1986, bà lại mơ thấy ban nhạc Queen, tất cả các thành viên đều ở đó, duy chỉ ca sĩ chính không có, Kết quả là ngày 24 tháng 11 1991, báo chí đưa tin Freddie chết vì bệnh viêm phế quản phổi do S. Có một loại giấc mơ mang tính tượng trưng khác, ngay cả bản thân Long Thù Lượng lúc đó cũng không biết nên hiểu nó như thế nào. Chỉ sau khi sự việc phát sinh, bà mới biết rằng nó nguyên lai là thế nào. Ví dụ, Long Thù Lượng có một giấc mơ kỳ lạ vào ngày 27 tháng 8 năm 1989. Bà cảm thấy rằng bà đang ở trong một ngọn đồi, phía trước mặt là một hang động giống như một đường hầm, hang động trong rất tối và bà đang ngồi trên mặt đất. Sau đó bà nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy màu lam nhạt đứng bằng chân trần bên cạnh mình. Nhưng Long Thù Lượng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Người phụ nữ dường như đang nói điều gì đó nhưng Long Thù Lượng nghe không rõ. Sau giấc mơ này, một ngày nọ, Long Thù Lượng đến một công viên ở Yokohama để tìm cảm hứng cho một ý tưởng tâm huyết. Mặc dù bà sống ở Yokohama, nhưng bà chưa bao giờ đến đó. Kết quả là trong công viên đó, bà đã nhìn thấy hang động trong mơ của mình. Điều này đã đủ kỳ quái rồi, nhưng một bản tin một tuần sau đó khiến Long Thủ Lượng còn kinh ngạc thất sắc hơn nữa. Theo bản tin thông báo, một phụ nữ trẻ đã chết trong hang động, quần áo và các đặc trưng của nạn nhân được tiết lộ giống hệt như trong giấc mơ của Long Thủ Lượng. Khi nói đến những giấc mơ dự ngôn, mọi người thường quan tâm đến thời gian. Long Thủ Lượng nhận thấy rằng những giấc mơ dự ngôn của bà về phương diện thời gian rất có quy luật, nếu trong mộng không có thời gian minh xác thì nó sẽ ứng nghiệm vào ngày của giấc mơ đầu tiên, cộng với bội số của năm như 5 năm, 10 năm, 15 năm. Ví dụ như trên đã nói, cái chết của ca sĩ chính của ban nhạc Queen xảy ra 15 năm sau giấc mơ dự ngôn. Ngoài ra, Long Tự Lượng đã mơ thấy công nương Diana của Vương quốc Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1992. Kết quả là 5 năm sau, vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, ông nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Long thủ Luyện cũng phát hiện, mọi người thường nói, mộng nói ra rồi thì không linh, điều đó là sai. Những gì nên phát sinh sẽ luôn phát sinh, cho dù nó được nói ra hay không cũng vậy. Ngoài ra, nếu một khung cảnh nào đó xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ, thì đó là lời nhắc nhở bạn hãy tìm đến nơi này. Một khi đến đó rồi, thì giấc mơ sẽ không còn xuất hiện nữa. Long Thủ Lượng cho biết bà không phải là người duy nhất có bản sự mơ thấy tương lai. Rất nhiều người đều có, chỉ là bản thân không nhớ được. Tôi không biết mọi người từng có trải nghiệm như vậy không? Lần đầu tiên bạn đến một nơi nào đó để làm việc gì đó, bạn cảm thấy rất rõ ràng. Nay, tại sao mình lại cảm giác rằng mình đã đến đây và đã làm những điều y như vậy? Đây rất có khả năng là bạn xuyên việt thời không trong mộng, thực sự đã một lần đến tương lai trận sóng thần kinh thiên đồng địa. Nhật ký giấc mơ của Long Thù Lượng ghi lại mộng cảnh trong rất nhiều năm, nhưng trong cuốn truyện tương lai mà tôi thấy, bà chỉ vẽ hơn chục giấc mơ trong số đó. Tại sao? Long Thù Lượng nói rằng một số giấc mơ chỉ là trường cảnh, một số manh mối rời rạc, không cách nào tạo thành tình tiết truyện. Vì vậy, những thứ loại này chỉ có thể đề cập một chút. Ví như, thảm họa lớn tháng 3 năm 2011 xuất hiện trên trang bìa vì Long Thủ Lượng đã vẽ giấc mơ dự ngôn về một trận sóng thần trong truyện tranh. Khi ngoại giới giải đọc nó, cả hai đều kết hợp với nhau, cho rằng điều này tượng trưng cho sóng thần do trận động đất tháng 3 2011 ở Nhật Bản gây ra. Nhưng chính Long Thủ Lượng nói rằng trận sóng thần bà đề cập không liên quan gì đến trận động đất tháng 3 2011 ở Nhật Bản. Trận sóng thần kinh hoàng này có thời gian khác. Long Thủ Lượng nói rằng bà đã mơ thấy sóng thần lớn từ khi còn ở tuổi thiếu niên – Mỗi lần bị sóng thần lớn đánh thức, cảm giác kinh tâm động phách phi thường chân thực và rõ ràng, không thể nào quên được. Trong giấc mơ về trận sóng thần, Long Thù Lượng cảm thấy khắp nơi đều có động đất, nước biển đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tiếng gầm rú giống như tiếng máy bay, như đang từ mặt đất phát ra, càng lúc càng gần, cuối cùng xuất hiện sóng thần khổng lồ. Lúc này, Long Thù Lượng tỉnh dậy, nó nguyên lai chỉ là mộng trong mộng, bà nghe thấy âm thanh mọi người chạy trốn tứ xứ, nhìn đồng hồ, hiển thị là khoảng 5 giờ. Ra khỏi cửa, phát hiện cảnh phố xá rất lạ, con đường đã không còn, thậm chí có 3 chiếc thuyền xuất hiện trước cây cầu dành cho người đi bộ. Sau đó, bà mới thực sự tỉnh dậy sau giấc mơ của mình. Khi Long Thù Lượng có giấc mơ này vào năm 1981, bà chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu dành cho người đi bộ. Nhưng sau đó, bà đã tìm thấy một nơi rất giống đó là cây cầu vượt mới được xây dựng trước ga Yokohama Isoko. Hãy so sánh xem nó có giống với trong truyện tranh không? Hơn nữa, cạnh ga Isoko còn có cảng. Khi có sóng thần lớn, nước biển sẽ tràn vào. Không có gì ngạc nhiên khi có thuyền đậu ở đây. Còn về thời gian, Long Thù Lượng nói rằng bản thân trong mộng đang mặc quần áo ngắn tay mùa hè. Và trong một giấc mơ khác, bà mơ rằng sẽ có một đại thảm họa toàn cầu vào năm 2025 đại địa hoang vu đột nhiên nứt ra những cái miệng lớn. Đến năm 2021, giấc mơ của Long Thù Lượng càng minh xác hơn. Ngày đó là tháng 7 năm 2025. Trong mộng, giác độ nhìn của bà là từ thiên không nhìn xuống địa cầu. Khi đó, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines bị nứt ra và có thứ gì đó phun trào ra ngoài. Những con sóng thần khổng lồ lan ra mọi hướng và các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương đã phải hứng chịu một trận sóng thần cao gấp 3 lần sóng thần do trận động đất tháng 3 2011 gây ra. Và tự hồ như vỏ trái đất vì thảm họa này mà cải biến. Trong giấc mơ của Long Thụ Lượng, bà thấy rằng từ Hồng Kông đến Đài Loan, đến tận Philippines đều biến thành trạng thái tiếp giáp với nhau. Kết hợp những giấc mơ này, Long Thụ Lượng tự giải thích rằng một thảm họa có tính toàn cầu sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2025, dẫn phát một cơn sóng thần khổng lồ Nói về điều này, Long Thù Lượng đã từng có một giấc mơ liên quan đến tang lễ của chính mình. Trong đó bà thấy những người đến dự đám tang của bà. Mặc dù không rõ năm chính xác, nhưng ngày đó rõ ràng là ngày 15 tháng 7. Bản thân bà nói rằng bà không biết liệu nó có liên quan đến thảm họa hay không. Một tương lai khác Cuối cùng, hãy nói về bìa truyện của bộ truyện tranh này. Người ta nói rằng có một thuyết pháp trong truyện tranh Nhật Bản được gọi là quy tắc mắt trái và mắt phải. Mắt trái đại biểu cho quá khứ, mắt phải đại biểu cho tương lai. Cô gái nhỏ trên trang bìa lấy tay che mắt trái, chỉ để hở mắt phải, nước mắt chảy dài, ngụ ý rằng cô đã nhìn thấy một tương lai bi thảm. Và sau khi quan sát kỹ, cô gái nhỏ cau mày, khóe miệng cụp xuống, thật sự thể hiện nội tâm bi thương. Đó là năm 1999, và những người bạn có hiểu biết về các dự ngôn nên nhớ rằng nhà tiên tri nổi tiếng nước Pháp Nostradamus đã đưa ra một dự ngôn chi tiết cho năm đó. Ông viết, vào tháng 7 năm 1999, để đại vương Auromos phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống, đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ. Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Mặc dù Nostradamus chưa bao giờ nói rằng đây là một dự ngôn về ngày tận thế, nhưng những người giải đọc dự ngôn này luôn tin rằng Bài thơ dự ngôn này báo trước sự diệt vong của nhân loại. Mặc dù Long Thù Lượng không đồng ý với thuyết ngày tận thế, nhưng bà cũng nhìn thấy cuộc sống của nhân loại sau năm 1999. Nhưng lúc đó, thần tâm bà thống khổ vô cùng, cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về tương lai của nhân loại. Đối với trang bìa của ấn bản mới của truyện tranh, đôi mắt cô gái nhỏ không còn rơi lệ, đôi lông mày không còn đang vào nhau, thậm chí khóe miệng còn hơi mỉm cười. Long Tụ Lượng cho biết, mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng bà cảm thấy hết thảy đang phát triển theo chiều hướng tốt. Bà thấy rằng sau thảm họa sóng thần sẽ là một tân thế giới, một tương lai huy hoàng hơn. Trạng thái của toàn bộ địa cầu và nhân loại là quang minh huy hoàng, sinh cơ bừng bừng. Long Tụ Lượng nói, bà cảm thụ rằng đó là kỷ nguyên của trái tim, sự tịnh hóa của tâm và linh hồn sẽ diễn ra. Kỳ thực, chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong những chuyên mục dự ngôn trước đây rằng cái gọi là thảm họa ngày tận thế không ám chỉ ngày tận thế của nhân loại. Rất nhiều dự ngôn xuất phát từ sự khải thị của thần, mục đích là cảnh báo thế nhân để con người kịp thời phản tỉnh bản thân, quy phạm đạo đức, tu dưỡng sinh tính, cuối cùng đạt được hiệu quả su cát tỵ hung. Những giấc mơ dự ngôn của Long Thủ Lượng thường để lại không ít không gian cho việc lý giải. Vậy quý vị nghĩ sao? Chào mừng quý vị đến với chia sẻ của chúng tôi trong khu vực bình luận nhé.